nhóm ờ, con nhà nông xin ờ, mến chào đại gia đình nha hôm nay ờ, nhóm mình không có đi săn bắt cả nhà à, để nhà mình mua mực về mình nướng xá tế nha cả nhà chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nha mực mình làm mình ốp rồi này cả nhà ốp muối ớt với lại sa tế rồi <laughs> nó bụng luôn bụng quá cả có nhà thì đang đốt than nha cả nhà chào cả nhà thì à, bữa nay cũng coi như là mình à, kỷ niệm à, 1.200 người đăng ký luôn nha cả nhà kênh mình được 200 1.200 người rồi à cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh nha cả nhà nếu mà kênh mà có thiếu sót gì mong cả nhà bình luận ở bên dưới để cho kênh mình ờ, được khắc phục phát triển hơn cả nhà ơi nay mình sẽ ờ, nướng mực trời ơi nắng gì mà mưa kìa nhiễu một mưa rồi tới không chuyện luôn bắt đầu mình bỏ là mình nướng rồi cả nhà hai chín nè này mực à, à, mực à, mình à, mua với kinh ba này nha cả nhà này à, có à, mấy đứa nhỏ ăn nên là không ốp à, cho nó cay được nha cả nhà nay à, nhóm mình không có đi à, săn bắt cả nhà ơi cái này mưa gió quá cái này mưa gió quá trời nên mình không có đi săn bắt được chỉ mưa tới nữa nên gầm mình... À, gầm tới nữa nè mình mua đồ về mình tự chế biến mình ăn cả nhà cả nhà thông cảm nha phút rồi đây là dĩ nướng đầu tiên nè cả nhà bốc mùi vậy đó còn này chắc cái tầm khoảng cỡ dĩ mấy nữa cả nhà cả nhà xem thấy hay nhớ ờ, ủng hộ ờ, kênh ờ, con nhà nông cho ba đứa cháu mình cả nhà thơm lắm cả nhà mực này nó mau chín lắm xèo xèo cả nhà ơi giống thịt cái dừa nước luôn á à. trắng dày dày giống thịt luôn cái gì bịch à mực này chất lượng ghê thơm còn nữa nè rồi ngon quá cả nhà ơi người ta nói nhất nướng nhì chiên mà tam xào tứ luộc hả cầm quạt đá với trời đó, cháy thịt thân nó vậy nè Kiểu xeo ha Khét luôn kìa Chịu khét á Bên kia, bên kia, bên kia, bên kia không cháy kìa ừ. Ê trời Mặt này mướn nướng đừng khô quá khô quá ăn ờ, cũng không ngon không khô quá thành khô mực luôn rồi đặc sản này hải sản à trời cũng ờ, gầm quá trời cả nhà ơi chắc mưa nữa quá giờ nó chắc mưa tranh thủ quay sớm để mưa nó đang ờ, đùa với cánh quạt này. ngon quá ba luôn bà kéo bà quá chịt thơm quá chịt ngon bây giờ chỉ giờ không quạt giờ chưa chín đâu tắt lửa rồi vậy mà, vậy mà nó còn ờ, nướng dạ. ngang đi chào cả nhà coi chào cả nhà mời cả dạ. nhà ăn mực nha mời cả nhà ăn mực nha yeah. <laughs> lớn lên đây à. à, mình à, nướng cho từ nhỏ nó ăn chứ cả nhà Vậy ngon thiệt chứ Này còn mẹ này nữa là xong Chín hết rồi cả nhà ơi giờ à, mình à, gấp ra lên dĩa mình à, chuẩn bị mình sơi nữa mình nhập tiệc cả nhà ơi quá trời thì ngon thưởng thức ờ, món ngon miền tây mực nướng đưa chân chờ bồ chỉ tính lẹo phải đó chén muối ớt à hết nước chấm thiệt khai nữa gió thì mưa khai nữa. trời mưa rồi cả nhà ơi hai cháu mình ba cháu mình dọn cho trong nhà ăn luôn hôm nay nó hơi tối nhà thông cảm nha rồi lẻo lắm ơi rồi bữa nay mình mời cả nhà ăn à, mực nướng với à, mấy chú cháu mình nha bữa nay cũng coi như là mừng 1.200 sub đó cả nhà mời cả nhà nha nướng thơm ngon quá quá ngon. có vừa ngọt vừa cay cay chấm với ớt ờ, chanh thì ờ, khỏi phải nói à này có ờ, lon bia uống tuyệt vời ha cả nhà thấy hay video này hay thì cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh con nhà nông nha cả nhà con nhà nông quê lắm cứ có nhà buổi chiều vui vẻ nha chấm ngon Rồi để mình thử con nữa nha thấy mấy ông ăn ngon quá ừ, ừ. mời cả nhà nha Ui. Giọng ghê chặt Trời Cay cay, ngọt ngọt Mà công nhận nha gà cái gì mà ốp ốp với muối ớt cho nên nó là ừ, thêm miếng bột ngọt nữa là cái gì cũng ngon đây nó muối ớt cho nên là đặc sản mà đặc sản tây ninh bánh tráng bánh tráng trộn nè ăn quay ăn miếng đi Yeah. này có gao cặp đấy nữa ừ. hôm trời ơi, ngon quá cái gồng này nha giòn như nước đá ừ. Đấy. thì video của mình cũng à, kết thúc tại đây nha cả nhà ơi cả nhà thấy à, hay thấy à, à, hãy đăng ký ủng hộ kênh con nhà nông nha cả nhà thì đó là một động lực để cho ba cháu mình tiếp tục phát triển nha cả nhà cảm ơn cả nhà rất là nhiều cảm ơn cả nhà đã xem video cả nhà chúc cả nhà một ngày thành công và tốt đẹp nha rồi. cả nhà lại clip tiếp theo nha rồi chào tạm biệt cả nhà cả nhà